con chưa có mối tình nào luôn á hả à, dạ chưa ạ dạ nếu mà tính ra thì em cũng khoảng ba con có thể sử dụng thành thạo à, hai à, ngoại ngữ tiếng nga và tiếng anh ạ tìm một bạn gái thì à, chung thủy nè thì ngoại hình ưa nhìn xíu em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ sẽ chia mọi công việc trong gia đình như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò họ hiền quá họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn bây giờ thì à, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai mời nhà trai Hai. mời đêm trai xin mời nhà gái Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình Lời nói đầu tiên thì uh, em xin gửi lời nhà chào anh Quyền Linh chào em chào chị Hồng Dân chào em à, chào bạn gái bên kia và chào khán giả em tên là Nguyễn Văn Khánh 32 tuổi quê ở Vĩnh Long hiện tại là đang làm bên ờ, xe bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn ừ. Khánh 32 tuổi quê Vĩnh Long làm ở ờ, Bình Dương mời nhà gái giới thiệu về mình đi con ờ, xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường con tên là Đặng Kim Anh năm nay 32 tuổi sinh năm 88 à, tại Hà Nội. Con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con ờ, tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Thương Bình ạ. Thương Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên ờ, sale thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác cũng có thể là hơi nói nhiều một xíu rồi còn dạ. khuyết điểm khuyết điểm của mình thì à, do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu cái đó không phải khuyết điểm đâu ai cũng bị cái đó cả khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu ngủ ngáy hả hơi ai nhẹ ngáy nói chung là giờ cứ bự bự một chút là ngáy rồi dạ không phải khuyết điểm luôn còn mình mình à, mình nói ừ, sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con dạ ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo à, hai ngoại ngữ rồi tiếng gì tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng à, Anh. Dạ ừ. con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. À, con thích các ờ, môn thể thao, ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga à, ừ. và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, à, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học còn sao mình biết tiếng Nga nữa? Dạ do gia đình của con à, sinh sống làm việc và học tập bên Nga. À vậy à. Dạ cũng gần 20 năm ạ. Ồ. Oh. Hồi con còn rất là nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ờ, gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Vậy là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. <laughs> dạ. Vậy thì ờ, cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ con ờ, chưa có mối tình nào ạ. Hả? con chưa có mối tình nào luôn á hả à, dạ chưa ạ trời ơi chứ cái thời gian ở bên bên nga con không có quen ờ, bạn nào sao à, bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm con chú trọng việc ờ, học tập và việc nhà lúc đó thì con quá nhỏ ừ. <laughs> nên là chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai ừ. 33 <laughs> tuổi mà chưa có mối tình nào cả 32 phải không 32 con? tuổi À dạ Còn ừ. Khánh Dạ nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á, thì cũng có yêu đơn phương Rồi, học dạ. học sinh dạ, Lên đại học thì cũng có ừ. lúc, lúc đầu là bạn thì cũng một hai năm gì đó Rồi sau tìm hiểu rồi à, năm cuối á, thì à, có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa Rồi à, Lúc mà đi làm á, thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ <laughs> Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi Ồ, dạ. vậy cũng là bạn thôi mà Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì nó cũng dạ, không chưa hợp. có mối tình nào sâu đậm hết Dạ Bây giờ mình muốn tìm một à, nửa yêu thương của mình như thế nào? con thì nó cũng đơn giản lắm thì à, tìm một bạn gái thì à, chung thủy nè thì ngoại hình ưa nhìn xíu hợp tuổi xíu là được hợp tuổi dạ dạ ừ, chào cưng cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu 94 hoặc 92 hoặc tám tám tám tám là bên đây một chín tám tám luôn nè Mà chưa từng yêu luôn á Dạ Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó Có áp lực không cưng? Dạ không Không áp lực đúng không? Dạ bình thường Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được Hắn cũng đâu yêu nhiều đâu Cũng yêu mới chút chút là bạn rồi sao biểu bốn năm mối tình Không có, có ba mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có sơ sơ Chưa vậy tìm đó hiểu sơ sơ không được thì thôi à Qua coi nhà Ừ. gái coi học ở Nga 19 năm 20 Chào Trời chú ơi ạ. xinh như cô gái Nga nha <laughs> không vẫn là cô gái Việt ạ à, Giờ hát bài tiếng Nga nghe coi ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười От улыбки грустный день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручика начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi, chibia là là Yalu Blue Chibia đó. dạ là có cái yêu ở trong đó đó phải không gặp bạn gái là qua nói liền da dạ, yeah, blue blue chibia là cái gì anh thì là, nói đại gì đi là là anh anh yêu em đó da dạ, yeah, à. blue chibia dạ <laughs> không, mình yeah, phải dạ. biết mình yeah, phải biết blue blue chibia da Blue, yeah, blue. blue blue chibia blue blue chibia ờ, đó dạ yeah. yeah, blue blue chibia dạ yeah, blue blue chibia đó bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào Dạ, con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, à, hiền lành và cũng à, nam tính, càng cao càng tốt. Bển cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Ừ. Có nam tính không anh? Nam, ta nam tính đúng không? mà. Ừ. Nhanh nhẹn à, tính hóm ừ. hình. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu qua đà, cờ bạc, cằm ràm. Cằm ràm. Đàn ông mà cằm ràm là mệt lắm luôn á. Có, Có những điều đó không Khánh? thì hút thuốc thì à, em không có rồi đó ừ. còn ví dụ như bia rượu thì cũng có xã giao mà tiếp khách hàng á ừ. nên là còn mấy kia có không cầm ràm không không vậy tốt rồi thôi mình để ý người nhà góp ý kiến đi. đi đúng rồi ừ. con đi với ai vậy dạ con đi với mẹ và bạn à, đồng nghiệp cũ ạ là em là bạn đó đúng không à con dạ bạn bạn ừ con muốn bạn nói hay mẹ nói à, dạ bạn con nói <laughs> à, bạn mời bạn chào cô hồng vân chào chú huyền linh chào tất cả các bạn à, em là bạn của chị kim anh ạ à uh, theo nhận xét uh, về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo uh, cũng hiền lành ừ, do chắc anh làm môi trường xe bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát nếu mà chị uh, thấy được á, thì uh, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi ok rồi, rồi bên rồi. đây em đi với ai khánh đi dạ. với ai vậy dạ em đi với cha với chị chị à, họ cha luôn ha dạ xin chào anh Quyền Linh nè. à. xin chào chị Hồng à, Giang nè. à. chào quý vị khán giả trong trường dây ạ à. tôi là cha Nguyễn Văn Khánh nè. à. thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương cũng và đồng cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau còn chị đâu chị chị đâu cha con chào cô hồng nhân con chào chú quyền linh con chào chương trình con là chị họ của khánh về phần của khánh á, thì con thấy á, khánh công việc ở ngoài là khánh rất là hoạt bát năng động nhưng mà không có biết làm việc nhà Ừ. Dạ. còn về bạn nữ thì à, con thấy bạn rất là dễ thương con nghĩ là sẽ hợp với khánh nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để à, tìm hiểu với nhau dạ con xin hết cảm ơn nhà trai bây giờ mở rào mở rào đi bắt đầu việc của mình nha khánh nha là dạ. chinh phục Đây, em xin cảm ơn anh ạ dạ. <laughs> có chút quà cho anh ờ, mong anh ờ, luôn giữ gìn sức khỏe thì đây là cái <laughs> combo chống dịch là khẩu trang ờ, <laughs> vitamin dạ. khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây dạ, rồi em cảm ơn em à, quay lại đó, đối diện đi đang ngồi đối diện nói chuyện nè khánh nhớ câu gì không lu lu, люблю. lu lu chibia. Спасибо. À. Спасибо <laughs> dạ. <laughs> à, dạ, là cảm ơn á. Dạ, ừ. không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn ờ, có thể ờ, cảm nhận về ờ, nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương lần đầu là em thấy cũng được nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó dạ <laughs> thì không biết là em em thấy anh sao anh thấy anh ờ, mặt cũng ờ, dễ thương hiền <laughs> em có thích trai miền nam không trai miền nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng à. thực ra em cũng chưa hẹn hò <laughs> trai miền nam hả em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng dễ mến rất thật là thà chất phát thật đúng thà không? chất phát ạ, ừ. dạ. <laughs> Em ở ờ, sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền coi như anh không còn cái quạt bát của sale bất động sản nữa anh hơi bị quýu rồi đó đúng không dạ, dạ. lên đây hơi bạn lĩnh Hỏi lên coi nè anh bạn lĩnh lên coi nè anh khánh ơi hỏi <laughs> em đâu mình hẹn tuần mấy lần gì đó sở Hiện thích tại... em là gì không biết là em em thích nhất là cái gì à Em cũng thích các uh, hoạt động thể thao Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, <laughs> đi chạy cũng được Sao không ờ, có à, một cái cặp nào thì... nói là thích đi coi kịch ha <laughs> Trời ơi, không, ta có ờ, nhà tài trợ Thích coi kịch ma Ừ, cái nhà tài trợ bự thiệt là bự ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch Thật giận ghê luôn là em thích... Phim ảnh, kịch à, ma thích... cũng thích Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim Nói chung là cũng thích đi lắm Hẹn hò thì cũng ừ. dễ lắm, quan trọng là ở em thôi Trong tuần, ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như như là thời điểm nào mình có thể đi được Dạ, cho em ờ, xin hỏi quan điểm ờ, về à, tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên ờ, kinh doanh á thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia cần cái sự chung thủy trong đó chủ yếu là vậy thôi đối với em thì cũng ờ, tương tự như vậy chung thủy là cái ờ, tối thiểu rồi ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ sẽ chia mọi công việc trong gia đình khoảng bao lâu thì ờ, nếu em có thể nghĩ đến việc kết hôn nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào <laughs> nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm <laughs> bây giờ cũng lớn tuổi rồi ừ. mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả cho nên rằng là trong nửa năm đó là khánh phải làm việc ờ, gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt không cần cũng có mặt luôn chồng luôn cây trước cửa nhà luôn <laughs> được không khánh dạ được được đó em bước tới nắm tay kim anh ha rồi khánh có thể hát một bài nào đó để tặng kim anh không biết hát gì luôn <laughs> kệ hát gì cũng được thì bài à... bất động sản gì đó đất lên đất xuống gì đó ở miền tây thì chủ yếu hát chân ca thôi chứ... rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ ngoài đồng còn đám mà non ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng Mai rồi ai sẽ giận công Cùng anh tát nước bè bờ hỡi em Bây giờ à, Khánh hãy hỏi à, một câu gì đó Mình sẽ tiến hành bấm nút ha Hai khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện đến với chương trình này á là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau trên đất nước việt nam này thì hơn 90 triệu dân thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử còn em sao nha cũng ờ, như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng ờ, có cái gì đó <laughs> rồi mong là mình sẽ tìm được ờ, người phù hợp cho nhau rồi về ghế thì các bạn Detox không khí từ trong ra ngoài Toshiba nghĩ rằng à, tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không bấm hay không là quyền của các bạn nha chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian kim anh không bấm Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau.